bạn nhận được những lời chỉ dẫn, góp ý tận tình của người xung quanh để nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Con giáp này phát huy được hết năng lực tiềm ẩn của mình khi được trao cơ hội. Cờ đến tay ai người đấy phất, tuổi Tý không để lỡ thời cơ hiếm có mà khiến cho tất cả mọi người phải có cái nhìn khác về mình. Thương quan cũng nhắc nhở những chú chuột nên tránh tỏ ra tự tin tuyệt đối ở những lĩnh vực mà kiến thức của bạn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đặc biệt nếu như liên quan tới tài chính. Cần phải tỉnh táo và có sự thận trọng cần thiết, nếu không bạn sẽ vướng rắc rối to đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính ấn chính là thần hộ mệnh trong công việc hôm nay của người tuổi Sửu. Con giáp này có cơ hội thực hiện được những lý tưởng độc đáo và sáng tạo của mình trong công việc. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhờ khả năng làm việc tốt, lại cống hiến hết sức mình mà không quản ngại khó khăn, Ngoài ra, bạn còn biết tập hợp sức mạnh của tập thể, bạn biết kết nối mọi người với nhau và tạo ra một tập thể đoàn kết. Bạn tin rằng, với sức mạnh của nhiều cái đầu cùng trụm lại với nhau, chẳng có khó khăn gì mà không thể vượt qua, chẳng có đỉnh cao nào là không thể chinh phục được. Thổ sinh kim, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng xong, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần. Do cục diện thân dần tương xung, người tuổi dần sẽ phải một mình vất vả cáng đáng nhiều nhiệm vụ quan trọng mà không có bất cứ sự trợ giúp nào của người xung quanh. Dù vậy, bạn cảm thấy làm việc một mình cũng không có gì đáng sợ, thậm chí bạn còn dễ dàng tập trung hơn bình thường. Thiên tài chiếu mệnh, những chú hổ có cơ hội phát tài ngay trong ngày hôm nay, nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, đừng bỏ qua những cơ hội hợp tác quý báu, bạn sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan. Kim Mộc xung khắc, chuyện tình cảm của bản mệnh có thể đứng trên bờ vực tan vỡ bởi những mâu thuẫn, hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác suốt những ngày qua. Cả hai không tìm được tiếng nói chung, cứ hễ mở miệng là bao nhiêu lời cay nghiệt đều thoát ra khiến cả hai chịu nhiều tổn thương. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi Mão Chính tài xuất hiện trong tử vi thứ hai của người tuổi Mão mang tới tin vui về đường tài lộc cho con giáp này. Bản mệnh không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bạn đã làm rất tốt việc của mình, nhờ đó mà có được một khoản kha khá để dành. Chăm chỉ tiết kiệm nên tạm thời bạn có đủ tiền bạc để chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, kim khắc mộc, chuyện tình cảm của mệnh chủ xuất hiện những vết nứt đáng lo ngại. Niềm tin dần mất đi, thời gian chẳng thể làm lành vết thương mà còn khiến nó càng thêm đau đớn con đường đến với nhau của bạn và người ấy ngày càng xuất hiện nhiều trở ngại. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, tức trăm sự điều kỵ. Do đó bạn không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, Thứ hai này, tam hợp cục nâng đỡ nên công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay. Chỉ cần bản mệnh chú ý vào nhiệm vụ được phân công thì chắc chắn kết quả đạt được sẽ rất khả quan. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi quá độc lập, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Bạn cần phải mở lòng mình hơn, trao đổi ý kiến cũng là một cách để bạn nhận ra thiếu sót của mình và hoàn thiện bản thân. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, những ý tưởng tưởng chừng như khó khả thi của bạn lại đang dần được mọi người nhìn với con mắt khác xưa. Thậm chí, sự sáng tạo của bạn còn giúp bạn được đánh giá cao nhờ biết vận dụng những ưu điểm đó của mình vào trong công việc đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Tác động của hình hại vô ơn nên hôm nay là một ngày khá vất vả với người tuổi tỵ. Công việc làm nhiều nhưng kết quả thu hoạch chẳng được bao nhiêu, công sức đổ sông đổ bể. Thậm chí, không những công sức bỏ ra không được ghi nhận, Ngược lại bạn còn có thể bị lãnh đạo phê bình vì những sai sót trong thời gian trước đó. Thiên quan cho thấy có những hiểm họa khôn lường đang đến với người tuổi tỵ. Bạn nên tỉnh táo và sáng suốt hơn nếu không hầu hết các khó khăn trong ngày hôm nay đều xuất phát từ sự chảnh màng của bạn. Ngũ hành xung khắc còn gây ảnh hưởng xấu tới chuyện tình cảm của con giáp này. Cứ ngỡ đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình hóa ra đó chỉ là ngụ nhận từ phía bạn mà thôi, người ta chỉ coi bạn là bạn bè chứ không phải là đối tượng để yêu đương nghiêm túc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Người tuổi ngọ gặp được chính quan trong hôm nay nên đường công danh sự nghiệp sáng láng nhờ có người nâng đỡ. Bản thân con giáp này cũng có năng lực, nhưng không phải lúc nào cũng gặp thời. Cho nên chỉ cần một chút may mắn thúc đẩy, bạn lập tức chuyển mình thăng tiến vô cùng mạnh mẽ. Cơ hội không có nhiều, vì thế tuổi ngọ nên cố gắng để nắm giữ cơ hội ngay khi có được. Con giáp này đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ của người khác, bạn phải có khả năng thì đối phương mới giúp đỡ chứ chẳng ai muốn giúp một người không biết làm gì cả. Hỏa kim xung khắc cho thấy đường tình duyên của bản mệnh chưa được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ một phần vì trong ngày hôm nay con giáp này quá hưng phấn với công việc mà quên mất chuyện mình đã hứa với nửa kia. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Nhân ngày có chính ấn nâng đỡ, lời khuyên cho người tuổi mùi là nên tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình hơn là những vấn đề râu ria trong cuộc sống. Đã đến lúc bạn cần nhận ra đâu là việc mình cần ưu tiên chứ không phải là đâm đầu vô mục đích vào mọi thứ. Lúc này, một vài người nhận được cơ hội để thăng tiến thì một số lại muốn bắt đầu công việc kinh doanh riêng và dù lựa chọn là gì thì đây, cũng là thời điểm thuận lợi để làm điều mình mong muốn. Ngũ hành tương sinh dự báo đào hoa của bạn rất vượng trong hôm nay, nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Bạn nên cởi mở và chủ động hơn, rồi một cái kết hạnh phúc sẽ đến với bạn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. 9. Tử vi tuổi thân. Tỳ Kiên là điểm báo tiểu nhân đang tìm cách ngáng trở vận trình hôm nay của người tuổi thân. Bạn suôn sẻ thì kẻ đó nóng mắt, chỉ khi bạn gặp chuyện rắc rối thì kẻ xấu bụng đó mới thấy vui vẻ. Do đó bạn nên cẩn trọng hơn trong cách hành xử hàng ngày vì có những người lợi dụng sơ suất của bạn để dùng những thủ đoạn không chính đáng để đạt được mục đích của mình. Ở cạnh người tiểu nhân, chỉ một chút thiếu thận trọng, chúng ta sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Kim vượng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của con giáp này đang gặp vấn đề, Thời tiết nóng bức, bạn nên chú ý bổ sung nhiều nước, rau xanh vào khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày để tăng cường sức đề kháng cho bản thân và cả gia đình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. 10. Tử vi tuổi Dậu. Người tuổi Dậu đang bị kiếp tài ngáng trở, có thể bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ hao tài phá lộc. Bản mệnh nếu không tỉnh táo và sáng suốt thì rất có thể sẽ mắc phải trò lừa gạt tiền bạc của kẻ xấu xa,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 bạn thỏa sức sáng tạo và đưa ra những ý tưởng hay ho. Nếu ai có cho rằng bạn điên thì cứ mặc họ vì lúc này bạn cần những khoảnh khắc thăng hoa để được sống là chính mình. Đây là thời điểm con giáp này cần tập trung phát triển khả năng sáng tạo của mình, điều đó sẽ giúp bạn tiến nhanh, tiến xa hơn trên con đường phía trước. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Người tuổi hợi gặp cục diện thân hợi tương hình nên vận trình hôm nay có phần ảm đạm, khiến tâm trạng bạn cũng ngủ rụt theo. Có những việc bạn những tưởng đã làm xong xuôi rồi nhưng vẫn xảy ra sự cố khiến bạn phải khởi động lại mọi việc từ đầu. Bù lại, thực thần xuất hiện như vớt phát lại chút điểm sáng cho con giáp này khi nghịch cảnh lại chính là cơ hội để bạn bứt phá giới hạn của mình. Đó là sức mạnh tiềm ẩn mà không phải ai cũng biết phát huy một cách tối đa.